game today. Hello chào anh em, dạo này thì tình hình ờ, dịch bệnh rất là phức tạp Vì vậy anh em không có việc gì thì các anh em ở nhà thôi nhá, đừng có ra ngoài Mà ra ngoài thì anh em nhớ là đeo khẩu trang vào nhá Toàn dân là chống dịch, ok Mỗi một cá nhân có ý thức trong việc bảo vệ cộng đồng cũng như là bảo vệ chính mình bảo vệ người thân trong gia đình mình sẽ góp phần làm cho quốc gia kiểm soát được dịch bệnh cũng như là đẩy lùi dịch bệnh một cách sớm nhất để cho cuộc sống của chúng ta lại quay trở về bình thường như trước kia anh em nhé. Còn à, bây giờ thì các bạn ở nhà bật YouTube lên và tôi phục vụ các bạn. Game Today sẽ đồng hành với các anh em trong uh, suốt cái mùa dịch này nhá. Hí hí hí. Bố tiên sư lại văn vở Không biết là một tuần ra được bao nhiêu clip đây Mà đòi đồng hành Dỗi dã man Có dỗi như thế nào ấy Thì anh em yêu thương mình thì nhớ là đi qua Thì để lại cho mình một like cũng một share nhá Cảm ơn anh em rất nhiều Các anh em mà chưa đăng ký thì có thể ấn nút đăng ký và ấn nút chuông Để có thể à, theo dõi được những cái clip mới nhất của mình Và mình cũng xin cảm ơn người anh em à, Trần Đức Minh đã donate cho mình với lời nhắn là Anh ơi, sao à, lâu quá anh không ra video clip vậy? Em hóng video clip của anh hàng ngày Và bạn tôn à, Tony Nguyễn đã donate cho mình à, với lời nhắn Ông ơi, ông livestream đi, có gì anh em à, donate ủng hộ Vâng, rất là cảm ơn các anh em đã dành tình cảm cho mình cũng như là ủng hộ mình trong cái mùa dịch bệnh à, rất là phức tạp cũng như là à, ai ai cũng bị ảnh hưởng về kinh tế như thế này à, nó sẽ là cái động lực để mình tiếp tục ra những cái video clip cũng như là livestream à, ờ, cho anh em cảm ơn anh em rất nhiều Thực ra ấy, thì uh, tiền các anh em donate ủng hộ mình ấy, thì uh, chủ yếu là từ trước đến nay, từ hồi mình uh, bắt đầu làm Youtube đến giờ ấy là mình đầu tư vào máy móc thiết bị thôi, mic âm thanh rồi thì uh, uh, các cái uh, đồ trong game ví dụ như là ở đây là anh em thấy là mình có một cái bàn cờ cực kỳ là gọi là đẹp xuất sắc đó anh em thấy không cực kỳ là gọi là hoàng kim luôn Mặc dù là ở ngoài thì là không có tiền đâu Nhưng mà ở trong game là cứ phải là đầu tư một quả bàn cờ đẹp dã man luôn ạ Đấy, mà cái tiền này để dành ra để mua những cái đồ đấy là tất cả nó là tiền của anh em ủng hộ hết chứ đâu có phải là làm gì có chuyện là bây giờ là là là lấy tiền bỏ tiền ra đi làm để để mua được sau đó thì vợ chắc chắn là một series cằn nhằn luôn anh em phải phải phải hiểu là <laughs> để mà làm được game ấy chơi game làm livestream là nó là cả một cái gọi là phấn đấu lớn của mình rồi và bây giờ là mình lại còn bỏ tiền ra để mình mua đồ trong game thì nó lại cực kỳ là căng luôn vợ mình chắc chắn là không bao giờ cho không chịu làm kiếm tiền suốt ngày chơi game dỗi dã man ơ kìa gặp người quen à không không biết là có phải là fake không hay là hàng real đây cùng làm youtube nên là mình hiểu mà mình à, cũng à, như thế thôi mình cũng vậy thôi các anh em hiểu không mình mà top 1 ấy thì chắc chắn là mình là hàng real nhá còn top 8 thì nó là fake thế thôi rồi khá là nhiều ma lăng à, một con uh, à, ách đã lên được hai sao nhiều ma lăng ách lên hai sao cho thêm một cái con uh, Fallen Witcher nữa chắc là phải lấy ma lăng đâu lấy cái viên ngọc ma lăng cho Fallen Witcher đi có cấm đánh luôn nhá có cấm đánh luôn này mà từ từ đã mình sẽ giữ lại có thể là mình sẽ chơi mết thì sao Anh em có nhớ cái trận trước là mình chơi mết Là mình chơi cái bộ mết kết hợp Kepler nó rất là mạnh đấy Bộ mết có tên là siêu chiến binh Rất là trâu chó Mạnh vào giai đoạn đầu và giữa game à, Giai đoạn cuối game thì có hơi yếu một tí Nhưng mà có thể rất dễ dàng là chuyển sang uh, chơi cái bộ uh, gọi là bộ uh, Spirit kết hợp với mết cũng rất là ok không biết là các anh em ở đây đã xem hết chưa Anh em mà chưa biết đến cái giáo án của bộ siêu chiến binh mết Thì các anh em có thể quay lại và xem tập thứ 9 với 7 anh em nhé, Rất là mạnh Line up uh, siêu chiến binh mết Hay uh, nói chính xác thì nó là Keplen kết hợp với cả mết đó là cái line up mà giúp mình đã giúp mình gọi là thoát cổng kinh ba lên được Queen ở trong cái ơ cao ơ cao chính của mình đấy. Còn à, sang cái à, ngày hôm nay thì mình cũng chơi một cái ơ cao khác và cái ơ cao này thì chắc ở đây cũng là cái trận cuối cùng đấy. Khiếp lại duyên thế chứ này. Đây nó cũng là cái trận cuối cùng của cái ơ cao này để có thể lên được Queen. Thì lại gặp ngay lại người quen dã man không biết là là người quen à, có thể cản trở tớ lên Queen ở cái trận đấu này được không đây Thực ra thì uh, cái ước cao uh, ờ, cái ước cao chính của mình mình đã lên Queen được khoảng 2 tuần rồi. Và mình chơi ở cái mức rank Queen ấy. Sau đó một thời gian là mình quay trở lại mình chơi cái ước cao này thì thấy ở cái mức ranking 3 nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Chơi nó rất là nhẹ nhàng. Nó sẽ không khó như là chơi ở mức rank Queen khi mà gặp rất là nhiều Queen. Ở mức ranking 3 thì các bạn có thể gặp King 1 các bạn có thể gặp king 2 và những cái mức ranking ấy thì thực ra là các bạn uh, có thể là các bạn chơi uh, về cái độ hiểu biết ấy, thì các bạn có thể bằng cái mức rank queen nhưng mà về cái linh hoạt ấy, thì các bạn vẫn còn kém một bậc nên là mình thấy là cái ờ, cái việc là các bạn chưa lên được cái mức rank queen là bởi vì là cái độ linh hoạt các bạn chưa đủ thôi các bạn cái độ nhạy bén của các bạn chưa đủ để các bạn có thể là lên được Queen thì các anh em cố gắng là có thể trao dồi thêm nhiều các cái bộ khác nhau để các anh em có thể là thoát được khỏi cái cổng uh, mức ờ, ranking 3 theo mình thì các anh em lên tập nhiều bộ hơn so với cả việc số farm một vài bộ ví dụ như là uh, hiện tại đây thì có rất nhiều người chơi số farm cái bộ rồng kết hợp với cả Clyde đấy là cái line up mạnh nhất bây giờ theo đánh giá của mình khi mà các bạn đủ bộ là chỉ cần 8 con thôi 8 con gồm có 6 con Clive và 3 con rồng Là đã có kèm theo cái bộ Undead rồi Lên 9 là các anh em có thể kẹp thêm một con Warlock nữa Có thể là Dark Spirit hoặc là con uh, Soul Reaper Là còn có thêm ở Warlock Rất là khỏe vào giai đoạn là chỉ cần có 9 con Nó rất là khỏe Late game thì phải siêu late rồi Giáp của Clive bật kháng được cả phép và chịu được cả đam vật lý Dragon lai bắn lan uh, ờ, gây ra một cái lượng sát thương lan diện rộng rất là mạnh Ồ oh, hai con Fallen Witcher rồi Có lên chơi bộ Witch kết hợp với cả War cũng được Ở đây mình định chơi mết vì nhiều ma lăng nhưng mà hiện tại cho rất là ít mết Cái con ọc mơ dài nó vẫn chưa ra Những cái con uh, khởi đầu cho cái bộ mết nó sẽ là ọc mơ dài này Nó sẽ là những cái con như là con uh, ờ, Fleming hoặc là con Thunder Spirit Giúp cho chúng ta thể trụ được những cái con ba tiền ấy Nhân đây thì mình cũng xin chia sẻ với anh em là chơi bất cứ cái đội hình nào ấy, cái con co của nó ấy, ở giai đoạn đầu game ấy nó sẽ là những cái con ba tiền những cái con ba tiền mà làm co của một cái đội hình nào đấy thì chúng ta sẽ dựa vào cái con ba tiền đó để xây dựng cái đội hình theo cái con co ồ oh. grand hirat Ơ con này lên hai đi cũng <tsk> Bây giờ chơi bết không nhở Nhưng mà thôi được rồi hai sao thì cũng là vẫn là tốt hơn Lên được hai thì cũng gánh kèo một chút vào giai đoạn đầu game Ok ta sẽ phải uh, dùng cái con này để cướp những cái skill quan trọng của đối thủ thôi Cái con Grand Herat ấy, nếu mà anh em biết chơi thì nó rất là có ích Còn nếu mà anh em không biết sử dụng cái con này thì nó rất là phế Vì cái skill của nó ấy, nó phụ thuộc vào cái skill mà nó cướp được vì thế nếu mà đầu game có cái con Grand Herat 2 sao Thì tốt nhất là lên tìm những cái con Ví dụ như là Heaven Bomber hoặc là Soundbreaker Những cái con mà có những cái skill cực mạnh vào giai đoạn đầu game Để cướp những cái skill đó Tất nhiên là phải soi ở trên cái bàn cờ rồi Để xem những cái thằng nào nó có những cái con đó Thì chúng ta sẽ cướp Thế thôi Thường là nó sẽ làm Theo mình kinh nghiệm của mình ý, Thường nó sẽ là những cái thằng top 1, top 2 Là những cái thằng mà cần phải là là để ý đến Đấy, thế mình là top 2 rồi thì có thằng ờ, top 1 thì mình sẽ để ý cái thằng top 1 nhiều hơn Cái việc mà anh em chọn đúng cái đội hình để các anh em xây dựng ấy Nó rất là quan trọng và nó quyết định tới khoảng Nói chung ấy là nếu mà chọn đúng đội hình không bị thọt vào đầu game Thì chắc là phải cầm chắc cái chiến thắng tới 60% rồi Mà để được cái điều đấy thì ờ, anh em phải rất là linh hoạt Trong cái việc pick pick tướng vào giai đoạn đầu game Và còn là chọn tướng theo đồ nữa Ví dụ như trong cái trận đấu này lúc đầu nó có khá là nhiều ma lăng Thì uh, mình uh, tính đến việc chơi mết Tuy nhiên là đến cái round thứ 10 này hoàn toàn là không có thêm một cái cây gậy xung kích Không có cây gậy xung kích thì mình uh, sẽ không chơi mết đâu Có ma lăng nhưng không có gậy xung kích thì cũng bằng không thôi Nên chúng ta sẽ chọn là chơi cái bộ đam vật lý Ở đây nó sẽ có là cấm đánh cho Fallen Witcher Ở đây có một con súng không biết là có nên mua không Chúng ta có thể bán ba con Unicorn để chúng ta lấy cái Interest được Cái con ờ, Fallen Witcher này này bây giờ nó cũng đã có hai con rồi Nên là có lẽ là mình sẽ không mua con súng Bình thường thì nếu mà chưa có Fallen Witcher thì mình sẽ chọn súng Bởi vì nó là cái con co ba tiền Mình sẽ mua luôn có thể sang chuyển sang là xây dựng cái bộ Hunter cũng được Nhưng mà hiện tại thì Fallen Witcher còn một con nữa thôi Là có thể lên được ờ, hai sao rồi nên là mình thôi Mặc dù là trong cái trận đấu này nếu mà không có xung kích ấy, thì Fallen Witcher này nó cũng không có gọi là nói là phát huy được 100% cái sức mạnh của nó đâu. Chúng ta cần một cái cây gậy xung kích để có thể hóa hóa trao sớm, hóa form sớm thì cái con này nó sẽ khỏe hơn. Mà hiện tại thì mình vẫn chưa có cây gậy xung kích Nếu mà chơi cái đội hình Demon kết hợp với cả Warrior ấy Thì nó chỉ cần một cái gậy xung kích dành cho con Fallen Witcher thôi Rất mạnh Đam con này rất to và đánh xuyên giáp 50% là ăn thẳng vào máu giai đoạn đầu game Rất khỏe một con này là bằng một con súng rồi, hai con là hai con súng ở trong cái đội hình Hunter luôn. Nó sẽ bằng cái con súng được kích hoạt Hunter. Ôi có người lên bảy rồi này. Để xem chơi cái đội hình gì. Cửa lai rồng khá là mạnh đây. Hiện tại là mình đã gặp top 1 KN Lao rồi. gâu gâu chơi uh, đội hình khá là mạnh cũng đã gặp rồi. Ôi, thế lượt này mình gặp thằng top 4 à? Thì căng rồi Đúng rồi Lần này mình sẽ gặp thằng top 4 Đúng thật luôn này Dã man Bên này sao Ờ bên này lại không gặp cơ Ờ Gặp thì toang Không gặp thì lại ăn được Đơn giản Rồi Ui mày thế Khiếp Bên này Đấy Mạnh chưa Cờ lai rồng nó form được đội hình kinh lắm Không chơi được nhưng mà bây giờ mình vẫn phải xác định là xem là mình chơi cái gì Phải xác định là chơi cái gì Bây giờ vẫn là đang mông lung lắm Xui ui Ra một phát luôn ba con súng luôn Thế thì thôi thôi thôi thôi Lấy thôi Lấy thôi anh em ơi Ngại cái gì Tầm này cho vào luôn Lấy mớm cho mình một con Lấy cho mình một con súng Bảo mày lấy con súng đi Không, đéo lấy một con lấy làm cái gì Thế là lần này cho luôn ba con Này, như này mày lấy không Không lấy đi nữa thì thôi thôi Bố mày lạy mày, thôi lấy luôn Thế cho nó nhanh chứ bây giờ chơi cái gì Bây giờ có con súng là mấy con co ba tiền rồi Có lẽ là tí nữa là bán Fallen Witcher đi thôi Giờ chơi gì? Giờ là chuyển sang là chơi Hunter có khi lại ngon nhỉ Ơ nhưng mà vua cho nhiều nhỉ Lại cho túc này tầm này thì nếu mà thêm hai con hunter nữa xây dựng cái bộ war hunter cũng ok nhưng mà mình sẽ bị à, bán cái con grand herat đi lỗ một chút còn hai con fallen witcher thì hiện tại thì vẫn chưa thấy lên được hai sao có khi là giải tán tuy nhiên là cái đồ này thì có vẻ là chưa có đồ cho súng súng của chúng ta chưa hề là có cái đồ gây đam Hy vọng lượt này nó ờ, sẽ cho mình một cái ờ, búa để mình có cái búa xét là ok, rất là ok đấy. Ồ, oh, ngon. Xui ôi, cầu được ước thấy luôn này. Có búa xét rồi. Ồ, oh, lượt này nó lại cho mình thêm những cái con vua kèm theo đó là cái bộ Glacier mùa luôn, không nói nhiều Ở đây là chúng ta sẽ có thể xây dựng thêm Chuyển sang một cái bộ nữa là bộ Hunter kết hợp với cả Glacier vẫn ngon Ở đây mình hoàn toàn là đang xây dựng theo cái lối chơi là Máy cho gì thì mình sẽ chơi đấy Xây dựng đội hình theo máy cho anh em nhé Còn game này thì anh em còn lạ lùng gì tất cả những cái gì mà nó cho mình ý nó rất có thể là nó sẽ là lừa đấy nên là mình phải cực kỳ là lươn lẹo bẻ lái gọi là cực gắt máy cho gì là chơi đấy thôi thì là mới có thể là là ngon được còn nếu mà xây dựng một bộ ngay từ đầu ấy thì không bao giờ là ngon rất có thể là cho một vài con như Fallen Witcher sớm nhưng mà có thể là mãi mãi nó sẽ là hai con anh em thấy không chuẩn chưa rất là chuẩn luôn Lấy giờ là 16 round rồi Vẫn chưa có thêm một con Fallen Witcher nào nữa Nếu mà anh em có thể là tận dụng được Các cái quân bài được cho Sắp xếp vào cái đội hình Được cái đội hình mạnh thì chắc chắn anh em sẽ rất là đơn giản Trong cái việc lên Queen thôi Không có gì phức tạp đâu Có con gấu ấy Mình mua vào luôn Thế là có thêm được cái bộ bit Ngoài ra con gấu này nó sẽ bảo vệ cho con súng Con gây đam của mình Rất ok Bây giờ tầm ranking 3 ấy, lên Queen thì nó dễ rồi, nó không còn khó ngày xưa nữa. Trước đầu mùa nó khó nhiều, còn tầm này ấy, đánh với cả cái mức ranking 3 thực ra là rất là dễ. Con súng này nó vẫn có một cái yếu điểm. Lượt này không biết mình có ăn được không. Con gấu rất là gánh kèo nhá, con gấu con ấy, gánh kèo kỳ luôn. Đấy, lại ăn rồi. Vẫn giữ được chuỗi Ngon quá 9 chuỗi thắng rồi Một lượt nữa là, là cháy sáng màu vàng luôn Ủa Doom này Tự lên mua Doom vậy Ở đây là có thêm cả một con sói nữa Ồ Thế là có vẻ như là chơi vua rồi Ok Này chơi cho chơi vua đây Medu nữa Đây là một cái con mà nó cũng có ở trong cái bộ vua Rồi thôi rồi để lượt sau vậy Fallen Witcher chắc là giải tán thôi Giải tán thôi Tầm này giải tán Fallen Witcher thôi Lâu quá rồi Con Fallen Witcher này mà lên được hai sớm ấy thì nó cũng rất là hay đấy Nó rất là gánh kèo đấy cái đội hình mà mình đang chơi này Có con súng này hoặc là Fallen Witcher này Làm con đia đam chính thì nó có một cái yếu điểm Nó có một cái yếu điểm Đấy chính là việc gặp những cái con như là con Velom này Là ăn ngay một khạc vào mặt Và thế là không làm gì được hết Đứng yên đến chết Đó chính là cái yếu điểm ở trong cái đội hình mà cái con co Nó chỉ có một con co chính gây đam nếu chúng ta xây dựng một cái đội hình mà có nhiều con con có thể gây đam thì nó sẽ đỡ bị cái yếu điểm đó hơn Ở đây chúng ta tạm thời là sẽ cho con súng làm gây đam chính và chúng ta chơi War Có thể là War Hunter, thêm một con Hunter nữa thì là chúng ta có bộ Hunter rồi Chuyển bài ấy phải rất là linh hoạt Chúng ta gặp Gông Gâu, Gông Gâu rất mạnh đây Chơi cái bộ rồng kết hợp với Clyde đã đủ bộ rồi Ở đây là đã có 8 8 con có Đúng rồi, đã có 8 con rồi Và có 6 con Clyde rồi Thôi xong Lượt này mất chuỗi Đây là cái đội hình mạnh nhất bây giờ như mình đã nói Hiện tại là mình đã thấy có rất nhiều người đang chơi ờ, cái bộ này ở trong cái trận đấu này Có tới 4 người chơi cái đội hình rồng kết hợp với Clyde Ngon Rồng Clyde ấy thì giai đoạn late game rất là mạnh Hiện tại thì mình đã có Tức là cái bộ này nó là có thêm kẹp thêm Marine rồi Để chống được cái bộ mét Tạm thời nó sẽ là giữ máu đã Sau đó mình sẽ kiếm dần và mình đang nghĩ cái việc là Mình sẽ chơi Glacier kết hợp với cả Gua ờ, Có lẽ đó sẽ là cái lựa chọn cuối cùng của mình Trong cái trận đấu này nếu mà chơi hunter thì rất là là là là hơi toang bởi vì cái lượng đam ấy mà chơi kiểu hunter kết hợp vua ấy thì cái lượng đam nó chỉ phụ thuộc vào con súng thôi nó phụ thuộc vào con súng thôi một con gây đam chính thì nó rất là nguy hiểm thay vì đấy là mình sẽ chơi bộ glacier tăng tốc đánh cho tất cả những cái con ở trên bàn cờ thì nó ok hơn tức là con nào có thể gây đam có thể là Doom gây đam Tí nữa ra Berserker sẽ thay vào luôn Chúng ta sẽ có bộ 6 War kết hợp với cả 4 Glacier Kẹp thêm với cả Marine vào Như vậy là có thể chơi được với bọn Clyde Ở đây gặp Hama luôn Rồi ôi Người quen Thôi xong rồi Dragon Clyde đã lên hai Khỏe đấy Có vẻ như là Đang có một cái cú comeback Đến từ vị trí của Hama anh em thấy không? Nó rất là trâu Những cái con dạng như kiểu Hunter thì nó không thể đục được qua những cái hàng giáp rất là khỏe của bọn Fly được Chúng ta cần phải có một cái lượng đam đều đến từ tất cả các con Cái con súng này ấy, ở trong cái đội Hunter ấy, nó chỉ có một cái ưu điểm đấy chính là kết thúc những cái hàng yếu sinh lý ở đằng sau Những cái con ờ, gây đam chính của đối thủ mà nó mạnh ấy nhưng mà nó lại yếu máu thì nó sẽ bị rỉa trước nó sẽ bị tiêu diệt trước tuy nhiên là với một cái hàng toàn tăng cơ thậm chí là cái con gây đam chính là con dragon clay nó rất trâu nên là không phải chơi được cái kiểu đấy ngoài ra thì cái bộ hunter nó lại rất sợ cái bộ assassin hunter vua nó là nó là một trong những cái bộ mà sợ bộ assassin nhất trong cái trò chơi này nó khác với cái bộ uh, hunter ẹp hay là cái bộ hunter glacier nó có cái con nó bảo vệ cho cái con con uh, con súng nó gây đam còn cái bộ vua này thì những cái con vua đó là những cái con đánh gần Nó sẽ dâng cao cái đội hình lên trước Khiến cho những cái con uh, con con uh, Hunter ở phía sau rất là chống trải và rất là nguy hiểm Ờ Đây rồi Thay cho ờ, Swordman ra rồi Nó cho mình thêm quả trứng nữa thì khác gì cho hai con Berserker một lúc đầu Đây rồi Hay lắm, vậy là chỉ còn một con Berserker nữa thôi Tuy nhiên là Berserker phải lên hai thì mới bỏ súng được ra Đấy, anh em cứ xây dựng như mình thì không bao giờ thọt Cứ từ từ từng bước chuyển bài thôi Đấy, chuyển dần từ các cái bộ ờ, xây dựng từ đầu mà bây giờ đến cuối game thì là coi như là vào form Khi mà vào form được thì là rất là ok Đây là chưa phải là đội hình vào form, tuy nhiên là nó, nó là một cái đội hình là vua bình thường rồi Vua bình thường kết hợp với cả beat là đã gọi là vào form rồi đấy Kết hợp với beat rồi kết hợp thêm với cả ờ, Marine Ở đây thì mình có thêm con súng nữa thôi Thằng này là có con Squire từ rất là sớm Ở level 8 đã có Squire rồi Cái con này thì, thì có cái tên là vua pháp thuật Với một cái bộ skill mạnh nhất từ trước đến nay Có thể counter lại toàn bộ mọi đội hình Cũng như là con này nó phù hợp với rất nhiều các loại loại, loại đội hình khác nhau Ui rồi ngon Berserker lên được hai này Đập trứng luôn nhỉ Tuy nhiên là có lẽ là lên ờ, round 26 thì mình mới vứt con súng Coi như là lên 26 là form đội hình Glacier 26 là chúng ta lại lên 10 anh em nhá Là gọi là đủ bộ luôn 6 War kết hợp với cả 4 Glacier và một Marine Nên tầm này là vẫn là yếu Gặp Assassin ở đây Chắc là không ăn được cái con đam chính là con vẫn là con súng cầm đồ thì bây giờ đã bị chết rồi. Wow, anh em thấy không? gâu gâu bây giờ là 10 trận thắng liên tiếp rồi. Với cái đội hình cờ lai rồng ở đây thì chúng ta thấy là cả Hama cũng đang gọi là chơi cờ lai rồng cũng đang cháy sáng Đấy để nói là thế nào Để nói là ở trong cái meta hiện tại ấy, Cứ thằng nào mà chơi cửa lai rồng ấy Mà xanh ấy Là chắc chắn là ăn top 1 và mặt Không nói nhiều Rất là dễ để ăn top 1 với cái đội hình đó Tuy nhiên là anh em cũng phải chú ý một cái Đấy là Anh em có ăn được ấy Thì anh em cũng phải gọi là xanh Mà nếu mà 10 thằng mà có tới 4 thằng chơi ấy Thì chưa chắc đâu nhá Anh em còn phải xem là bao nhiêu người chơi nữa như cái trận đấu này thì ngoài hai người là gâu gâu và Hamaza Còn hai người còn lại cũng là đang chơi Chơi rồng với cả cả cả cả Clyde đấy Nhưng mà chưa biết từ đâu Có khi lại còn về top 8 Như là ở cái trận đấu này một mình mình chơi War Mặc dù đây nó không phải là một cái bộ theo meta đâu Nhưng mà vẫn rất là ok Bởi vì một mình mình một đường Một mình một đường bao giờ là cũng là ok nhất anh em nhá Mặc kệ cho nó là cái bộ gì cứ anh em một mình một đường ví dụ anh em một mình một đường mét chẳng hạn thì nó lại là rất là ok đấy chơi uh, các cái bộ theo meta thì lúc nào cũng mạnh tuy nhiên là bốn người chơi cùng một bộ thì nó không không còn là mạnh nữa đâu ví dụ như ở trận đấu này là cũng có tới ba người chơi assassin nữa ở đây có mình sẽ ghép cái cấm đánh cấp 2 kích phán quyết chúng ta gặp mết đây nhưng mà chúng ta đã có Laga rồi Không biết có thể ăn được lượt này không Berserker đã bị nhổ vào mặt Thôi xong rồi, này không có đam Berserker chết rồi Tạm thời thì thua cho đến khi mà mình tìm được ra con Kunka Anh em thấy không Ở đây là bộ Assassin đầu tiên đã lên bảng điểm số Thường thì Glacier nó cũng không sợ Assassin lắm đâu Glacier vua nó cũng không sợ Assassin về căn bản là nó có cái con uh, Fortuner Teller có thể câu kéo thời gian của những cái con assassin đánh vào cái con đó Hoặc là những cái con khác được bắp bắt tử thì thực sự là rất là mạnh Bây giờ chúng ta cứ để ở cái tầm tiền 50 tiền rồi chúng ta roll thôi Bây giờ chúng ta giữ được cái lượng máu rất tốt vào giai đoạn đầu game Thì bây giờ chúng ta có quyền là từ từ Nhưng mà bây giờ trông thì có vẻ hơi căng Nhưng mà bây giờ Go Go 12 trận liên tiếp là vẫn đang là giành cái chiến thắng cháy cực sáng rồi và ngay sau đó là Hama với 6 trận liên tiếp bằng một lửa là cũng rất sáng với một cái ánh sáng à, của bếp ga rồi ui rồi sau hai lần gặp thằng mết à ván này thì cũng chỉ có một người trên mết thôi và lượt này đi lại có ăn được không ăn được không ăn được không vẫn chưa ăn được chưa ăn được mình dự đoán là tiếp theo ấy Tiếp theo là có thể là một cái nhà cửa lai nữa sẽ phải lên bảng điểm số Đấy, hai cái nhà cửa lai gặp nhau rồi Hama là mất chảy sáng rồi Chúng ta cứ roll từ từ thôi anh em Bây giờ chúng ta cứ roll từ từ đưa cái đống này lên ba thôi Cái con uh, thuyền trưởng Kunka là sẽ được vào thay cho con ách Thế là xong Bây giờ chúng ta gọi là form đội hình xong rồi thì cứ từ từ thôi Máu giờ thấp quá thì mới phải xả tiền Còn tầm này thì là có thể là thông thả mà chơi được rồi Cứ thông thả mà chơi thôi Ôi đây gặp gâu gâu một cái người rất mạnh đây với một con heo Clyde 3 sao Và nhìn cái sức mạnh này kèm theo cái độ cháy sáng của anh ý thì có lẽ là cái lượt này mình toàn Ôi mất nhiều máu lắm đây chủ quán tính tiền Vâng, ở một diễn biến khác thì à, Hama đã gọi chủ quán ra và tính tiền rồi Và điều à, không thể ngờ Chủ quán lại chính là Tuấn Cơm Bất ngờ chưa Đang chat nhưng mà thoát mất rồi Anh em thấy không Cứ cho là chơi theo meta là rồng cửa lai đấy Nhưng mà chưa chắc đã ăn được cái bộ của mình nhá anh em đừng có nghĩ là những cái bộ mà nó không phải là meta là nó yếu Không phải Mạnh hay yếu ấy là nó còn phụ thuộc vào xem là có bao nhiêu người chơi cái bộ đấy Khi mà anh em một mình mình chơi thì đương nhiên là anh em sẽ có một cái lợi thế rất lớn Khi mà anh em không phải cướp bài với cả thằng nào cả Tất cả là chỉ là là là là, là đợi nó ra thôi Làm gì có ai chơi mấy con guồi đâu Cả cái bàn cờ này chắc một mình mình chơi cái đống gua này Đúng vậy Ui nhưng mà vẫn không ăn được Asasin à Có ăn được không đây Không ăn được Assassin nó vẫn mạnh Nó vẫn là thế lực Khiếp nhìn cái thằng gâu gâu kìa 15 trận liên tiếp nó thắng rồi Cháy sáng luôn Tầm này Ron đã Doom rồi Doom 2 Đây rồi Đấy một mình mình chơi Ron rất là dễ Giờ cần một cái con thuyền trưởng nữa Chỉ cần cái con thuyền trưởng thì mới có có cái cơ hội để ăn được Có thể chơi được với cả cái bọn uh, Cờ lai rồng Vì đơn giản là chúng ta cần những cái uh, disable, những cái khống chế Để có thể uh, giữ được cái khoảng thời gian mà những cái con cờ lai nó hết cái cái bật cái giáp Thì là chúng ta sẽ ăn được như là đầu trận đấu thì anh em cũng biết là có ba người chia ra xin và Ờ, ba uh, người là chơi uh, Clyde rồng nhưng rồi cuối cùng ấy cái thằng xanh nhất cái thằng xanh nhất của từng cái bộ đấy nó sẽ được đấy anh em thấy không cuối cùng là sẽ là thằng Clyde xanh nhất thằng assassin xanh nhất và ở đây có thêm cái bộ mết nữa có thuyền trưởng đây rồi nhưng mà con thuyền trưởng nó phải lên được hai sao cơ chứ còn một sao thì vẫn chưa ăn được Chắc là cũng chưa kịp thả cái thuyền ra thì là cũng chết Ở đây gặp... À không, bộ này yếu hơn Bộ này yếu hơn khi mà Nó lại nuôi cái con Agali lên 3 sao Rất là lãng phí Trong khi đấy những cái con co gây đam chính là con heo cờ lai và Con uh, à, Lai Blade Lai thì không nuôi Khi mà chơi cùng một bộ thì anh em là sử, uh, sử dụng tiền hợp lý hơn Kèm theo một chút may mắn thì anh em sẽ giành được chiến thắng thôi Ở đây thì chúng ta thấy là gâu gâu Chơi cái bộ uh, ờ, rồng kết hợp với cờ lai đang top 1 với 16 trận liên tiếp chiến thắng Thậm chí là vượt xa những cái người còn lại Như mình ở ngay sát top 2 thì mình sắp toàn lơi rồi Nó gọi là gâu gâu ở phần còn lại của thế giới đấy Khiếp dã man thật Thôi trận này chắc là là top 2 Lấy cái top 2 vậy Còn à, xanh quá rồi Chơi gì lại hay nữa thì biết làm nào Làm sao mà đỡ được Ở đây à, gặp bộ assassin Nhưng mà lần này mình có thuyền trưởng rồi Nó khác bọt đi một chút rồi đấy Có ăn được không Con ốc cũng chết rồi Ở trong à, cái trận đấu này thì à, con ốc là không lên được ba Ui nhưng mà vẫn không ăn được cơ Thôi chết mẹ kinh quá Thế là mình thua hết à Tầm này à, yếu rồi Đội hình của mình thì nó chỉ ngon lúc đầu thôi Bây giờ Kunka phải lên được hai Một con nữa Đây rồi Rồi ôi Có vẻ như là ok hơn rồi đấy Gặp mết thì cũng không sợ lắm skyer này Mà thôi Doom nữa này Con Doom này có lên nuôi lên ba không nhỉ? Hơi tốn tiền Ui lại gặp thằng gấu gấu ở đây Nhưng mà thuyền trưởng lên lên lên hai rồi Chỉ cần đặt thuyền đúng lúc thôi Cun ca đừng làm anh thất vọng nhá Mẹ đặt cái thuyền ra đấy Thôi lại thua rồi Không không không không Chưa thua Ờ Chưa thua Ờ Hai cái thuyền đặt ra Cậu đỡ hộ tớ nha Cái thằng Kunka thế mà nó lại được việc Cứ tưởng là đặt fail nhưng mà lại vẫn ăn được Thế thì cái ờ, cái cái cái cái game này có khi là lại có rộng mở đã Ừ lại thuyền trưởng đã Mà thôi Đùa cái hàng chờ rồi nhiều quá rồi đấy Cần có túc ca nữa thôi Ra lắm sói thế Êu không phải rồi Có gì đấy nhầm nhầm sai sai ở đây rồi Đéo phải tao cần con túc ca không Tút ca Sói cũng được Một con nữa thôi Aquaman đéo có Toàn rồi Des Cày thế nhở Mỗi con chỉ cần thêm một con nữa thôi Một con sói Một con Aquaman Một con tút ca nữa thôi Thì là ù con mẹ nó rồi Cày thật đấy Ăn được mết không Lại còn đéo ăn được mết luôn này Căng thật Bây giờ bây giờ Mẹ vừa lấy ra có phải ngon không Già muộn quá Búa set 2 cho Berserker này Tự nhiên bây giờ nhìn cái bàn cờ nó lại trống trải vãi cả đài Thề Giờ mà hai con sói nó lại xuất hiện nhờ Rất cần em quay trở lại ba con sói chứ không phải hai một con Aquaman nữa một con Berserker đã bị bỏ qua bởi vì hết slot Tầm này các anh em lại trở lại với mình đi Giúp mình ở đây là chiến thắng trận này được không nhỉ yeah. Lên 3 thì là, là ok đấy Ulit lên 3 sao thì là lại, lại ăn được Lại Doom này Ngày trước ấy, cái con ốc nó có cái chiêu lặn ấy Thì cái con Doom này ở lên 3 thì uh, nó cần thiết hơn như trong cái meta mới này, này thì con Doom này nó không cần thiết là phải lên 3 lắm. Đồ thì dồn cho hai con thôi, Berserker với cả Doom thôi. Hai con ờ, gây được đam nhiều nhất trong cái đội hình này. Ui này gặp mết à Con Thunder Spirit lên được 3 rồi Nhưng mà nó không tung được trưởng còn Thunder Spirit thậm chí còn không tung nổi trưởng luôn Thế thì uhm. Mà bên kia nó ăn mình 9 unit cơ à? Kinh thật đấy Rồi Vậy là sát thủ lên bảng điểm số thôi Chúng ta chỉ còn có Mết và Và bụ Clyde thôi Line up à, này nó mạnh bởi những cái disable chồng lên nhau Ui ở đây chúng ta có thể ghép được ghép được tới hai cái cấm đánh. Nhưng mà có lẽ là mình nghĩ là lên lấy cái đánh lan, cái kiếm chém lan cho Doom. Chúng ta bây giờ cần đam hơn. Cấm đánh để sau đi. Lượt sau. Thực ra lấy hai cấm đánh thì cũng hay đấy. Nhưng mà bây giờ đang chơi về mết thì cũng không cần cấm đánh lắm. Anh em thấy không? Cái disable chồng lên nhau ui nhưng mà lượt này có ăn không được vẫn ăn được cơ đấy có đu đấy nó đấm lan cực kỳ khỏe luôn rồi tiến lên bảng điểm số rồi vậy là chúng ta chỉ còn có chúng ta và cái bộ Clyde thôi tức là cái bộ mạnh nhất bây giờ với một cái chuỗi thắng rất là kinh khủng chúng ta ghép được cái uh, refresh off thậm chí là chúng ta ghép thêm được một cái khiên phòng hộ nữa một cái cấm đánh nữa hai cái cấm đánh không bao giờ là thừa anh em nhá nó có thể cấm đánh hai con cái cấm đánh này nó sẽ cấm đánh ngẫu nhiên thôi nhưng mà nó sẽ có những cái là nó sẽ cấm ờ, hai cái cấm đánh vào một con nhưng mà cũng có cái nó sẽ cấm đánh vào hai con như lần này nó cấm đánh vào con Dragon Clay rồi Nó chỉ cấm đánh một mình con Dragon Clay thôi Đối thủ đã có con elixma Một trong những cái con counter khá là chặt vào cái đội hình Đội hình vua này mà mình vẫn ăn được cái lượt này lượt sau có lẽ là chúng ta phải xếp lại đội hình bên này chúng ta cũng ăn được vậy là hai bên bàn cờ đều ăn được có một cú comeback không hề nhẹ tới từ vị trí của tuấn cơm khi mà đối thủ vừa lấy nhớ là cũng là 20 trận liên tiếp thắng thì tầm này thì là bắt đầu là comeback nhẹ rồi đấy rồi còn một con sói nữa thôi Rồi cứ từ từ đã, lượt sau không có gì phải vội cả. Aquaman đã lên được hai. Lấy lốt cái đồ cho Berserker đi. Vậy là chúng ta có thêm uh, cái kiếm crit nữa. Thôi chết rồi, Berserker đã bị dính trưởng của Velomancer, đang bị giảm tốc đánh. Nhưng mà cái bắt bất tử đến từ vị trí của Photon Lơ rất là chuẩn đến từ vị trí của Kunka và Kunka đã có thể câu kéo được thời gian cho cái hàng đằng sau gồm Aquaman, Doom lên dã thẳng vào mặt bạn Liên hội mặt con rồng và con rồng đã chết một cách tức tuổi Thắng rồi, ngon Chúng ta có thêm một quả trứng ở đây Vậy là chúng ta có thể đưa được con sói này lên ba Tuy nhiên, lượt sau đó là lượt quái Vì vậy nên là mình chưa có đập trứng vội Ở đây Wow, vậy là cái con rồng nó chỉ còn thiếu một con Dragon Clay nữa thôi Là cái con Dragon Clay nó đã có thể lên 3 sao rồi Tuy nhiên, mình cũng có rất nhiều những unit 3 sao Liệu rằng wow, 3 sao hay là Clay 3 sao sẽ ăn đây Tất cả hồi sau sẽ rõ Đối thủ khá là xanh sớm với một cái chuỗi thắng Gồm có Live Blitz, Live 3 sao heo Hellclide 3 sao Và sắp tới đây nó sẽ là cái con Dragon Clyde 3 sao Còn chúng ta, chúng ta cũng đã có một con sói sắp lên 3 sao rồi Và Tutka 3 sao Nghe thì hơi lởm, Ulit một tiền 3 sao Kunka tiếp này Chúng ta có thể nuôi thêm con Kunka cũng được Ok Một con sói nữa nào Ôi, thêm con Kunka này Lại thêm một con Kunka nữa này Có thêm một con Kunka nữa không hai con Kuka nữa thôi Lại thêm một con Kuka nữa một con Kuka nữa thôi Để đưa con Kuka lên ba nào Thôi Để lượt sau Tình hình là quả trứng này sẽ được giữ lại Con sói có thể là sẽ không phải up bằng quả trứng Rất tốt Cấm đánh được heo Clyde Tuy nhiên là cái hóa đá và cái thuyền nó thả cùng một lúc Thôi xong rồi Không có cái disable trồng ở đây Fortuner Teller bắp cũng rất đúng lúc Tuy nhiên con heo của Lai còn rất trâu máu ở đây Không ăn được rồi Đối thủ có rất nhiều những unit 3 sao Ở đây là có tới 5 con Clyde 3 sao rồi Sói, đây rồi Vậy là chúng ta chỉ còn một Kunka và một Berserker nữa thôi Hiện tại chúng ta chỉ có 3 elite 3 sao rồi Trong khi đối thủ có tới 5 con rồi Ngoài ra thì đối thủ còn có một con Enigma nữa Nên là mình sẽ phải tản cái đội hình ra Tránh việc để cho con Enigma Con Dark Spirit nó đốt máu Đối thủ cũng đã biết cách để tách cái đội hình ra Tránh cái việc cái thuyền nó đặt được quá nhiều người Rất tốt Lượt này là ăn được rồi Hay lắm ở phía bên này ăn được rất nhiều unit Một con Kuka nữa thôi Đấy rồi Rất tốt Vậy là chúng ta cũng có 4 Ulit 3 sao Chơi với cả 5 con Ulit 3 sao của đội quân địch Rất là căng thẳng ở đây Kèo Clyde 5 con 3 sao Chơi với cả kèo Warrior 4 con 3 sao con nào Con nào sẽ ăn đây Đối thủ rất là may khi mà Dragon Clyde Cái con co chính gây đam chính của đối thủ đã lên được 3 sao Mẹ Kuka thả thuyền ở vị trí không người ạ Vãi hết cực cứt Thôi được rồi thua vậy Ơ à, Thắng rồi Thắng rồi <laughs> Tuổi gì ừ. Cản làm sao được tớ lên Queen Nói cho nó nhanh nhá Thế là chính thức là có hai cao lên Queen rồi anh em ơi he he he Đơn giản chứ có gì đâu Đã nói rồi Trình Hậu đánh ở ranking 3 Khác bọt lắm Thế là đây easy nhỉ Easy quá nhỉ Hy vọng là cái trận đấu này sẽ làm cho anh em ờ, thấy hay Và anh em thấy hay thì để lại cho mình một like nhé Cảm ơn anh em rất nhiều Tạm biệt anh em Bye bye